Hello xin chào quý vị và các bạn à, Tại sao chúng ta cần phải sử dụng các biểu đồ, các mẫu hình để chúng ta phân tích cổ phiếu hay chúng ta gọi là phân tích kỹ thuật Phần lớn các nhà đầu tư hay chúng ta gọi là những thiên tài trên thế giới như là Mark Mini, William O'Neill, Liam Moore, David Zen và rất nhiều các nhà đầu tư cá nhân thành công khác thì họ đều sử dụng các biểu đồ, các mẫu hình để đầu tư cổ phiếu và đây chính là lý do họ đã mua được những cổ phiếu mạnh nhất những cổ phiếu tốt nhất để thành công trong việc đầu tư của mình Mac Mini có một câu nói như này đó là nếu một cái cổ phiếu có cơ bản rất là tốt nhưng nếu không đáp ứng được cái tiêu chuẩn về kỹ thuật của ông thì ông không bao giờ ông mua còn ngược lại một cổ phiếu có kỹ thuật tốt thì ông sẵn sàng tham gia vào cho rằng cổ phiếu đó nó có cơ bản không tốt à, điều gì giúp cái những cái mẫu hình phân tích thuật nó lại quan trọng như vậy và Dũng biết rằng là trong đầu tư chứng khoán phần lớn các nhà đầu tư cá nhân chúng ta một là không sử dụng các biểu đồ phân tích kỹ thuật hoặc là nếu có sử dụng thì sử dụng ờ, nó không đúng và dẫn đến sai lầm mua cổ phiếu giảm hoặc là khi mà chúng ta mua không đúng thời điểm cổ phiếu bị thua lỗ hoặc là một số trường hợp mà khi mà chúng ta không sử dụng á, thì chúng ta không biết thời điểm nào chúng ta mua vào không biết thời điểm là chúng ta bán ra nên dẫn đến là chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội và đó là nguyên nhân dẫn đến là chúng ta bị mất chi chi phí cơ hội ngoài ra chi phí cơ hội thì chúng ta bị thua lỗ và đặc biệt là khi mà chúng ta vừa bán ra cổ phiếu tăng lên rất mạnh và làm sao để chúng ta có thể tìm kiếm những cái mẫu hình tốt nhất làm sao để chúng ta có những bước để chúng ta hiểu rõ được cái hướng đi của cổ phiếu như nào thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn cách để chúng ta phân tích các biểu đồ cấp mẫu hình để chúng ta nắm rõ được đâu là thời điểm mà chúng ta có thể tham gia vào thị trường đâu là thời điểm chúng ta đứng ngoài chúng ta không đầu tư nữa và chúng ta có thể thoát ra khỏi thị trường trong những cái chu kỳ hay là trong những cổ phiếu mà chúng ta quan tâm vậy câu hỏi đặt ra đó là mẫu hình là gì ạ và chúng ta phải sử dụng mẫu hình như thế nào bởi vì nếu chúng ta không nắm rõ được định nghĩa là vì sao chúng ta là cần phải sử dụng mẫu hình và mẫu hình như nào thì rõ ràng là chúng ta sẽ thiếu đi một phần quan trọng và chúng ta thấy rằng là trong đầu tư chúng ta không hiểu sâu về nó chúng ta sẽ không ứng dụng và khi chúng ta không ứng dụng được thì dẫn đến một tình trạng là chúng ta không có lợi nhuận và chúng ta biết rằng là trong rất nhiều năm vừa qua các bạn đã có lợi nhuận chưa lợi nhuận đã bền vững chưa hay là có lúc đúng lúc sai lúc được lúc mất và đâu là nguyên nhân có phải là bạn không nắm được mẫu hình không hay là bạn chưa bao giờ sử dụng mẫu hình trong đầu tư hoặc là bạn có nắm rõ được như bạn sử dụng bị sai thì đây chính là video để Dũng chia sẻ cho bạn một cách tường tận những cái mẫu hình những cái đặc điểm để các bạn có thể nhận ra xem là mình đã phân tích phân tích đúng hay chưa vậy mẫu hình nó đơn giản thế này những cái mẫu hình hay chúng gọi là phân tích kỹ thuật đó là những cái uh, mô hình luôn luôn lặp đi lặp lại trong quá khứ và trong tương lai nó cũng giống như vậy bởi vì sao như vậy bởi nó tuân theo hai quy luật đó là quy luật cung cầu và quy luật thứ hai là quy luật nỗ lực thành công hai quy luật này nó luôn luôn diễn ra thị trường và những quy luật đó nó không bao giờ thay đổi cả nên chính vì vậy thì những cái mẫu hình đó nó luôn luôn không có sự thay đổi trên thị trường các bạn hiểu không đây là một cách đơn giản để dũng giải thích cho chúng ta chúng ta nắm rõ được vậy trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải có những bước nào để chúng ta nắm được các quy luật đó nó nó hiện diện ra sao đúng không nó hiện diện ra sao và khi chúng ta nắm được cái quy luật thì chúng ta cần phải gì ạ? ứng dụng vào và khi mà ứng dụng thì điều tiếp theo chúng ta cần phải hiểu rõ được là khi ứng dụng thì có thể nó lúc nó đúng có lúc nó sai nên cái việc mà nó sai nó là chuyện bình thường để chúng ta căn chỉnh cho nó phù hợp với tính cách con người chúng ta có thể chúng ta mua quá sớm hoặc là chúng ta mua quá muộn thì dẫn đến sai hoặc là một số trường hợp như mà thị trường chung hoặc là có yếu tố bất ổn nào đó cái mô hình đó nó cũng bị ảnh hưởng nên cái việc mà chúng ta cần phải ứng dụng để chúng ta hiểu rõ được chúng ta phân tích được chúng ta đánh giá được trước khi mà chúng ta có thể hiểu rõ sâu hơn và đó là những cái kiến thức mà chúng ta thuộc về mình tức là kiến thức đó nó sẽ thuộc về chúng ta các bạn hiểu rõ rằng là đấy là những cái mà khi bước vào phân tích một cái lĩnh vực nào đó thì chúng ta cần phải hiểu đó là, là tại sao chúng ta phần phải dùng nó đấy cái đầu tiên là chúng ta cần tại sao tại sao chúng ta phải sử dụng mẫu hình tại vì nếu chúng ta không sử dụng mẫu hình thì chắc chắn là chúng ta rất khó để tìm ra những điểm mua điểm bán một cách an toàn và đặc biệt là chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội trong chuyện đầu tư và mẫu hình là nó là những cái đi cái xu hướng luôn luôn lặp đi lặp lại giống nhau chúng ta gọi là những mẫu hình và làm sao để chúng ta ứng dụng được và sau khi ứng dụng được thì chúng ta cần phải phân tích đánh giá tổng hợp và cuối cùng nó sẽ là cái kiến thức của chúng ta nên khi mà chúng ta muốn hiểu một cái điều gì đó thì chúng ta cần phải nắm rõ được và nắm rõ được những cái uh, nguyên lý nguyên lý thì chúng ta sẽ có những checklist để chúng ta uh, thực hiện theo những cái bước mà Dũng chia sẻ như sau bước một các bạn sẽ thấy rằng là đầu tiên chúng ta nói là mẫu hình nó là cái gì xảy ra đầu tiên cái quan trọng nhất là xu hướng các bạn nhớ là trước khi mà dũng chia sẻ cho các bạn một cái mô hình đó là mô hình tách tay cầm để các bạn có hiểu rõ uh, rõ rõ nhất ạ các bạn có thể nắm rõ được nhất đó đầu tiên chúng ta xác định xu hướng uh, ờ, mô hình tách tay cầm thì xu hướng nó phải là xu hướng tăng trước đó thường là xu hướng tăng này càng mạnh thì càng tốt ba bốn mươi phần trăm thậm chí là một trăm phần trăm càng tốt Ờ, có rất nhiều người khi mà Dũng thấy là họ chia sẻ thì cái mẫu hình này nó không phải là xu hướng mà nó nằm nằm bẹp ở dưới hoặc là đang xuống giảm thì đó là cái yếu tố đầu tiên chúng ta cần biết rằng đó là những cái phân tích bị sai phân tích bị sai bởi vì chúng ta đang tính là tính xu hướng đi lên mà chúng ta lại lại thấy rằng là việc mẫu hình nó nằm ở phần dưới đó là, là nằm ở tít ở đáy thì đó là chúng ta thấy là cái cái cái mà chúng ta phân tích chúng ta đã không đúng rồi ạ đấy là cái mà chúng ta không đúng à, tiếp theo chúng ta sẽ thấy là khi mà xu hướng tăng càng tăng mạnh thì càng tốt và và gì ạ cái khối lượng giá ở trong xu hướng tăng này nó phải rất là mạnh nó phải có những dòng tiền lớn khối lượng giá nó phải tăng rất là mạnh thì điều đó đó là cái bước đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được đây là một phần rất quan trọng thiếu phần này thì coi như những phần khác chúng ta bỏ đi chúng ta không phân tích nữa bởi vì chúng ta cần phải biết là có dòng tiền lớn theo quy luật cung cầu thì một cổ phiếu tốt thì nó phải có dòng tiền lớn tham gia vào khi mà cổ phiếu đến một cái vùng hỗ kháng cự nào đó đúng không chúng ta nhìn thấy đến một vùng kháng cự nào đó thì chúng ta đó là bước thứ hai tức là cổ phiếu sẽ bước vào một những đợt điều chỉnh rất là mạnh hay chúng ta gọi là gọi là phần cái cái cái tách ấy, hay là cái cốc ạ chiều dài của chiếc cốc đây là cái chiếc cốc thường thì những cái cốc này, này nó giảm nếu nó giảm khoảng 50 phần trăm thì khả năng thất bại là khá cao giảm càng thấp tức là khoảng hai ba mươi phần trăm thì càng tốt các bạn nhớ nhá bởi vì khi mà cổ phiếu nó giảm quá mạnh chứng tỏ là cổ phiếu này nó không được các nhà đầu tư lớn quan tâm nữa và có thể nó sẽ đi rất là xa nó giảm rất là sâu nên chính vì vậy thì chúng ta thấy là cái đỉnh này này từ cái đỉnh này nó xuống nó thường nó ở mức thấp đúng không thường nó thấp nên chính vì vậy thì chúng ta tìm bước hai để cho tìm kiếm những cái điểm kháng cự kháng cự ở phía trên này và hỗ trợ tìm kiếm những cái điểm kháng cự hỗ trợ bởi vì những điểm kháng cự là những điểm chúng ta thấy rằng là lượng cung treo lơ lửng ở phía trên rất là nhiều tức là những người bị thua lỗ ở vùng này rất là nhiều và chúng ta cần phải tìm kiếm và cái vùng hỗ trợ này chúng ta cũng phải xem là có nhu cầu tham gia tham gia mua ở đây không à, có nhu cầu dòng tiền lớn tham gia mua ở đây không cái đây là cái quan trọng thông thường nếu cái này hình chữ V hình chữ V cái tách này hình chữ V thì khả năng thất bại ở mô hình tách tay cầm là khá là cao và chúng ta có thể trước khi mà chúng ta nói sâu hơn nữa thì các bạn có thể đơn giản mô hình tách tay cầm hoặc là mô hình có cái tách có quai nó giống như là gì ạ đây là một cái tách à, cái tách uống nước đấy ạ và sau khi cái tách có nước này nó uống nước nó có một cái quai như này thì đây chúng ta gọi là mô hình tách tay có quai nên chúng ta nhìn về phía nghiêng nhưng ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản đó là cái việc mà cái cổ phiếu khi nó lên đến một thời điểm nào đó thì nó có thể bị rũ bỏ bởi vì nó có rất nhiều người người ta chốt lợi nhuận ở đây không? Ờ, chốt lợi nhuận đây và việc nó giảm cái bước thứ hai chúng ta cần phải ờ, xem là cái vùng kháng cự hỗ trợ ở đâu để chúng ta xem quan sát xem là có dòng tiền lớn tham gia vào hay không tại vì cái mẫu hình này đây là dũng phân tích để chúng ta hiểu thôi còn tất cả những mẫu hình khác nó tuân thủ theo cái quy luật này hết ạ tuân thủ theo quy luật nên cái cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải đo lường xem khối lượng ở đây nó như thế nào à, đo lường khối lượng ở đây nếu khối lượng ở đây lớn và có đợt những cái đợt gọi chúng gọi là nến doji khối lượng lớn thì chúng ta biết rằng đây là dòng tiền lớn đã tham gia vào bởi vì cổ phiếu này nó đã được hấp thụ bởi một số các tổ chức hay là dòng tiền lớn mà chúng ta không biết và cái quá trình này nó giảm chúng ta thấy là khoảng 2 đến 30 phần trăm thì càng tốt còn nếu giảm sâu quá thì khả năng thất bại nha khả năng thất bại nó cao hơn và nó sẽ dẫn đến tình trạng là chúng ta mua độ rủi ro là khá là cao bởi vì cổ phiếu nó phải có sự khan hiếm thì người ta mới mua đúng không ạ mua thì nó không thể giảm sâu được đấy chúng ta cần phải nắm rõ được chứ không phải là giá nó rẻ chúng ta mua vào và sau khi nó hình thành cái gì ạ à, cái chiều dài cái gì ạ à, chiếc cốc thì cái thời gian này này thông thường chúng ta phải tính là thường thì những cổ cái tách cái quai hay là uh, cốc tay cầm á, nó kéo dài khoảng ít nhất là 7 tuần uh, ít nhất là 7 tuần thường nó ngắn hơn thì khả năng nó sẽ chỉ đầu tư trong dạng ngắn thôi đó một quy luật đó là cung cầu nếu mà cung cầu ngắn thì nó chỉ lên ngắn nếu cung cầu dài nó sẽ lên rất dài nên đây một quy luật rất quan trọng và sau khi nó hình thành cái cái tách đúng không thì chúng ta sẽ hiểu rõ rằng là cái vùng dưới là vùng gì ạ à? hỗ trợ phía trên là vùng kháng cự việc mà xác định bước hai là vùng kháng cự và hỗ trợ là vừa cực kỳ quan trọng để chúng ta đo lường xem là cái khối lượng đây có dòng tiền lớn vào hay không hay là ở vùng trên này chúng ta cũng biết rằng là vùng kháng cự này có dòng tiền lớn đang gì à, bị kẹt ở đây hay không đấy là hai cái điều chúng ta biết làm sao để chúng ta biết cái vùng này nó kẹt à, chúng ta sử dụng quy luật à, cung cầu đó là khối lượng lớn và biến động ở đây nhiều về thời gian tức là thời gian cái những ngày mà nằm ở phía trên này lớn cái thứ hai là khối lượng lớn cái thứ ba là gì ạ à? dao động lớn thì chúng ta biết rằng đây là một vùng kháng cự lớn còn trong trường hợp ở dưới dưới này thì cái vùng hỗ trợ mà chúng ta gọi là hỗ trợ cứng thì chúng ta cũng thấy rằng là khối lượng tham gia ở vùng này rất là lớn với những cái chúng ta gọi những cái búa đô như cái nến doji hoặc nến búa ở trong vùng này rất là lớn thì đây chúng ta thấy rằng là cái cái cổ phiếu này đang rất là khỏe bởi vì cái vùng hỗ trợ này có khả năng đến chiếm rất là cao đó là gì ạ đó là chúng ta là hỗ trợ cứng cái tiếp theo chúng ta thấy là sau khi chúng ta xác định đường vùng hỗ trợ kháng cự rồi dù là mẫu hình nào chứ nữa thì thường thì nó sẽ có cái quá trình quay trở lại uh, quay trở lại cái đỉnh cũ quay trở lại cái đỉnh cũ và cái quay trở lại là này nếu khối lượng và giá thấp uh, khối lượng thấp giá có thể tăng thường thì cái tách tay cầm hay bị thất bại bởi vì nó không có dòng tiền thì đây gọi là những sóng hồi bởi chúng ta vẫn nhớ là cái bước thứ ba là chúng ta cần phải nắm rõ được là cái quá trình tích lũy ra sao đây là bước thứ ba tích lũy đó là gom cổ phiếu khi mà gom cổ phiếu chúng ta biết rằng là nếu nó tăng thì giá tăng nếu mà quá trình điều chỉnh thì giá giảm tức là gom thì đơn giản thôi chúng ta mua tiếp tục mua vào gom vào thì thường là những phiên tăng khối lượng tăng rất mạnh và những phiên điều chỉnh thì khối lượng giảm rất là mạnh à, xin lỗi à, giảm ít thì đây chúng ta gọi là gom thì đây là cái bước ba là chúng ta xem là cái quá trình tích lũy hay không tích lũy tại vì nếu chúng ta biết là cổ phiếu này không được tích lũy mà đây là chỉ là quá trình hồi thôi thì cái tách tay cầm này nó sẽ thất bại kể cả nó có những điểm nhấn ở đây các bạn nhớ nhá kể cả có điểm nhấn ở đây nên ở đây chúng ta thấy là nó tiếp tục đi lên gặp gì ạ à? gặp cái vùng kháng cự này với khối lượng lớn và gì ạ à? giá tăng mạnh và sau khi nó tiếp giáp đến vùng kháng cự này thì nó sẽ gặp một cái lượng lớn các cổ phiếu bị thua lỗ ở đây bán ra và gặp một số lượng lớn các cổ phiếu người ta ở đây người ta chốt lời và việc mà cổ phiếu có lên được hay không thì ở trong vùng này chúng ta thấy là nhà đầu tư lớn hay là nhà cái họ lại tiếp tục thu gom thu gom chúng ta biết rằng là theo quy luật cung cầu là nếu cái quá trình thu gom này mà tiếp tục thu gom thì ở phần tay cầm này khối lượng nó phải thấp khối lượng nó phải thấp tại vì nó thu gom hết rồi và giá nó ở biến động hẹp thông thường ở nước ngoài thì có thể 12 phần trăm nhưng ở Việt Nam khoảng độ sáu bảy phần trăm ở cái vùng này nó là hợp lý nên việc mà bạn biết rằng là sau khi bạn ứng dụng rồi bạn cần phải đánh giá xem nó phù hợp với cái chứng khoán Việt Nam hay không bởi vì chứng khoán Mỹ thì biên độ nó lớn hơn chứng khoán Việt Nam thì biên độ nó nhỏ hơn mà chúng ta ứng dụng nó nó không đúng chúng áp dụng một cách máy móc là chúng ta sẽ bị thua và sau khi mà chúng ta thấy là cái quá trình mà rút bỏ hay chúng ta gọi là quá trình tích lũy chúng ta quan sát được ở đây một là quá trình đi lên hai là ở vùng cái tay cầm này này cái khối lượng bắt đầu nó cạn kiệt à, một là cạn kiệt hai là thu hẹp ở đây có một lưu ý là với cổ phiếu blue chip thì cái khả năng cạn kiệt nó sẽ thấp hơn bởi vì quy mô vốn của nó lớn các bạn nhớ nhá quy mô nó lớn và sau khi mà chúng ta thấy rằng là vùng này khối lượng nhỏ cạn kiệt thì thường nó sẽ có một cái gì ạ có cái phiên gọi là đến là bước số gì ạ à? bước số 4 đó là phiên thuận buồm xuôi gió tức là cái cái điểm gọi là điểm pivot hay là điểm mua vào khối lượng lớn và giá tăng mạnh à, khối lượng lớn và giá tăng mạnh khi mà chúng ta mua được khối, khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì ở đây cổ phiếu sẽ tăng rất là mạnh và vì sao chúng ta lại mua cao hơn 10 sen ở chứng khoán Mỹ ở Việt Nam thì chúng ta có thể mua cao hơn cái đỉnh này một vài điểm nha một vài like bởi vì chúng ta biết là cổ phiếu này đã vượt qua cái vùng kháng cự ngắn ở đây rồi trước khi bước vào một xu mới vì sao nó lại quan tâm đến cái việc mà vượt qua vùng kháng cự này mà chúng ta không quan tâm đến vừa vùng kháng cự này bởi vì vùng kháng cự này đã bị rũ bỏ ở đây rất là nhiều rồi nên việc chúng ta quan tâm đó là cái vừa vượt qua vùng kháng cự mà chúng ta đang thấy ở đây với khối lượng lớn và giá tăng mạnh thì đây chính là điểm mà chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió thế thì cái việc mà tại sao chúng ta lại không mua ở vùng dưới này nếu các bạn mua ở vùng dưới này đây chúng ta thấy là phần lớn các cổ phiếu mô, mô hình tách tay cầm đó là những cổ phiếu tăng trưởng có kết quả kinh doanh tốt lợi nhuận tốt mọi thứ yếu tố tốt thì tại sao chúng ta lại không mua giá rẻ giống như các chuyên gia vẫn chia sẻ với chúng ta là chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ và đợi cho hai ba năm và chúng ta lại mua ở những cái thời điểm như này các bạn biết rằng là nếu mua ở vùng này này có rất nhiều cổ phiếu nó không có dòng tiền lớn tham gia vào giống như Mac Mini ông không bao giờ mua kể cả cổ phiếu tốt bao nhiêu khi mà nó chưa đáp ứng được những cái tiêu chuẩn về mẫu hình nên nếu mà cổ phiếu tốt mà không có dòng tiền thì làm sao nó lên được các bạn hiểu không ạ không có dòng tiền thì làm sao lên được nên khi mà chúng ta thấy là đã có dòng tiền tham gia vào và có xu hướng để vượt qua những cái đỉnh hay là vùng kháng cự mạnh thì đây chính là thời điểm chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió để chúng ta biết rằng là đã có cái dòng tiền lớn tham gia vào và chúng ta sẽ đến một cái bước cuối cùng để chúng ta sẽ kết thúc một cái quá trình phân tích ở đây thế được cái bước cuối cùng các bạn nhớ cho Dũng này cái bước cuối cùng các bạn cần phải hiểu rõ đó là gì ạ đó là chúng ta cần phải quản trị rủi ro tại vì khi mà chúng ta thấy là cái cổ phiếu mẫu hình tách tay cầm này này nó không phải lúc nào nó cũng chính xác 100% yếu tố đầu tiên là thị trường chung có thể nó sẽ sau khi chúng ta mua nó có thể bị ảnh hưởng do thị trường chung và thông thường khi mà chúng ta mua điểm này độ an toàn nó sẽ cao hơn so với tất cả những điểm từ đây đến đây bởi vì thứ nhất là nó đã có cái quá trình thu gom ở đây đến cạn kiệt rồi nên nếu trong trường hợp một có một yếu tố nào nó mang gọi bất lợi thì rõ ràng ở vùng này nó sẽ là có độ an toàn cao hơn nhưng tuy nhiên chúng ta vẫn cần phải quản trị rủi ro đó là chúng ta cần phải cắt lót khi mà cổ phiếu vi phạm những nguyên tắc cắt lót mà Dũng chia sẻ trong một số bài trước cái vấn đề thứ hai mà chúng ta cần phải đưa ra đó là chúng ta khi mà chúng ta mua xong thì chúng ta phải tính toán xem là với cái mẫu hình này chúng ta chốt lợi nhuận bao nhiêu đấy, bao nhiêu phần trăm thì cái lợi nhuận này nó đến từ hai cái yếu tố quan trọng yếu tố thứ nhất là yếu tố về cơ bản nếu cổ phiếu mà có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu cái yếu tố chúng ta gọi là chất xúc tác ở mức cao ở mức cao liên tục ở mức cao thì thường cổ phiếu này nó sẽ đi rất là xa đó là yếu tố thứ nhất là yếu tố về cốt lõi đó là nhân và yếu tố thứ hai chúng ta có thể hiểu rõ hơn đó là cái quá trình tích lũy này ngắn hay dài bởi vì nếu nó tích lũy ngắn thường là chúng ta thấy là nó có một quy luật nhân quả là nếu tích lũy ngắn thì nó không thể lên cao được bởi vì à, thứ nhất là cái nhà đầu tư lớn hay nhà cái họ họ không phải đầu tư quá nhiều tiền mà cổ phiếu lên đến một mức độ nào đó thì họ cần phải chốt lời ngay bởi vì tỷ lệ lợi nhuận trên cái vốn bỏ ra là rất là là ít đúng không ít nên cái việc mà chúng ta thấy là cái việc mà cổ phiếu lên được dài hay là ngắn thì nó liên quan đến quá trình tích lũy chứ không phải là chúng ta thích thì chúng ta mua đây là những cái yếu tố mà bạn cần phải nắm rõ được và Dũng nhắc lại một lần nữa nhắc lại một lần nữa để các bạn hiểu rõ hơn về những cái bước để chúng ta nắm rõ được bước đầu tiên các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta cần phải nắm được xu hướng tại vì cái xu hướng là quan trọng tại vì nếu chúng ta sai cái xu hướng này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ không cho chúng ta biết được xu hướng tiếp theo là sao bởi vì phía trên là vùng chúng ta gọi là những vùng kháng cự rất mạnh nên cổ phiếu có xuyên thủng qua những vùng kháng cự thì nó phải có xu hướng trước đó là tăng cái đợt điều chỉnh này có thể do điều thị trường chung điều chỉnh 5 đến 10 phần trăm hoặc nhiều hơn thì đây là cái quá trình mà chúng ta thấy có thể rũ bỏ các nhà đầu tư yếu ốc vía cho một cái chu kỳ đầu tiên khi mà thị trường chung có những cái tín hiệu nó không được tốt à, tiếp theo chúng ta cần phải nắm rõ được là cái quá trình điều chỉnh như này nó phải ít nó phải ngắn không phải điều chỉnh 20 30 phần phần trăm thay vì à, điều chỉnh 6 70 phần trăm thì thường ở đây tuy rằng cổ phiếu giá rẻ nhưng đó là thất bại à, một số các nhà đầu tư giá trị hoặc là các nhà đầu tư mà chúng ta gọi là mua cổ phiếu giá thấp á, thì chúng ta thấy là rất thích nhưng chúng ta đã học được một bài học đó là mua trung bình giá thì chúng ta sẽ bị thua rất là nhiều bởi vì chúng ta thấy rằng là càng mua trung bình giá thì khả năng thua lỗ của chúng ta càng lớn và cái quan trọng là trong cái sum đi lên này nó phải tạo ra cái động lực tăng nó phải tạo ra động lực tăng và khi mà tăng thì chúng ta phải có khối lượng lớn và giá tăng mạnh đây là cái mà chúng ta cần phải hiểu rõ và bước tiếp theo là cái điểm thuận buồm xuôi gió để chúng ta tham gia vào và trước khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta cần phải sử dụng những chiến lược đó là chúng ta phải quản trị rủi ro bởi vì đầu tư chứng khoán đó là kế hoạch đầu tư và quyền quản trị rủi ro chứ không phải là đầu tư là cứ mua là thắng mua là thắng như thế thì có lẽ là các thiên tài họ uh, sẽ không phải quản trị rủi ro họ không bị phá sản hoặc là họ không đưa ra những chiến lược để quản trị rủi ro cho chúng ta nên chuyển quản trị rủi ro và đưa ra những cái kế hoạch để chúng ta chốt lợi nhuận đó là yếu tố cực kỳ quan trọng để trước khi mà chúng ta đầu tư thế thì có một cái điều mà Dũng thấy rằng là phần lớn khi mà các bạn học về phân tích mẫu hình ở trên thị trường thì các bạn sẽ thấy họ thiếu một số các cái ờ, đặc điểm các yếu tố các ờ, chúng ta gọi là hiểu sâu về mẫu hình thì bạn phải biết là mẫu hình đấy Dũng đã nói một lần rồi để các bạn nói lại là tại sao chúng ta phải sử dụng mẫu hình đấy. nếu chúng ta không sử dụng mẫu hình chúng ta không biết đâu là điểm mua không biết đâu là điểm bán đấy là cái đầu tiên chúng ta phải tại sao và thứ hai là khi mà chúng ta mua và mô hình thì thứ nhất là rủi ro chúng ta thấp và khi mà mua xong cổ phiếu tăng rất mạnh đấy là cái mà chúng ta vì sao chúng ta gọi là mô, mô hình và mẫu hình thì chúng ta lấy những cái mô hình uh, nó đặc điểm của mô hình hay mô hình là gì thì chúng ta là mô hình tay cầm này nó giống nhau ạ à. những cái mô hình nó giống nhau bởi nó tuân theo những quy luật cung cầu khi mà đến vùng đỉnh này thì nó gặp cản cản thì nó phải rũ nó phải thu gom đúng không đến đáy này nó phải có khối lượng lớn thì nó mới lên được thì tất cả nó tuân theo một cái quy luật cung cầu và những mẫu hình này nó luôn đúng luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác ở Việt Nam thì bây giờ hoặc là Mỹ thì mẫu hình này nó cũng bị biến tướng một chút bởi vì quá nhiều người biết nên các nhà tạo lập thì họ sẽ rũ họ sẽ rũ họ sẽ có những cái cái cái giải pháp để họ sẽ rũ cho những cái nhà đầu tư không có kiến thức khốn khổ thường sau khi rũ xong cổ phiếu tăng mạnh nên các bạn biết rằng là đấy là một trong những cái lý do mà chúng ta trong quá trình ứng dụng á, sau khi chúng ta nắm rõ được mô hình chúng ta ứng dụng tức chúng ta ứng dụng để chúng ta hiểu hiểu rõ thì ứng dụng có lúc đúng có lúc sai đúng không chúng ta phải phân tích để vì sao chúng ta sai sai khi mà thị trường chung giảm sai khi mà chúng ta ứng dụng chưa đúng sai như yếu tố nào và cái bước cuối cùng đó là bước mà chúng ta lại tiếp tục uh, ứng dụng tiếp tục làm để chúng ta hiểu rõ hơn về mẫu hình này trước khi chúng ta giao dịch các bạn sẽ thấy rằng là trên thị trường nó có khoảng 20 mẫu hình nên bạn biết rằng là mỗi một cái cổ phiếu hay là mỗi một giai đoạn thị trường nó có những mẫu hình khác nhau chẳng hạn đây các bạn sẽ nhìn thấy những mẫu hình này nó không giống mô hình tách tay cầm các bạn thấy một cái quá trình đi lên cổ phiếu nó đã ờ, hình thành rất nhiều giai đoạn khác nhau uh, chúng ta nhìn là giai đoạn đầu nó biến động lớn giai đoạn thứ hai nó biến động nhỏ hơn giai đoạn thứ ba nó biến động ít hơn tức là siết chặt và các bạn biết là việc mà cổ phiếu thu gom đúng không về quy luật cung cầu là nếu chúng ta đặt ra một câu hỏi là nếu chúng ta là nhà đầu tư lớn hay nhà đầu tư tổ chức thì chúng ta sẽ có gì ạ các bước thu gom cổ phiếu đúng không ạ dạng đầu thì chúng ta thu gom rất nhiều dạng thứ hai chúng ta thu gom được ít hơn dạng thứ ba thì chúng ta cũng vẫn thu gom được nhưng chúng ta phải kéo lên vậy chúng ta rút bỏ để thu gom được nhiều hơn và giai đoạn thứ tư giai đoạn thứ năm là chúng ta sẽ bắt đầu kéo lên và cổ phiếu sẽ tăng như vũ bão nên ở đây các bạn thấy rằng là chúng ta thiếu những cái kiến thức nền tảng của mô hình thì đó là nguyên nhân dẫn đến thất bại trong quá trình đầu tư và để đầu tư thành công thì không thể thiếu mô hình được có thể các bạn sẽ sử dụng rất nhiều chiến lược khác nhau phương pháp khác nhau nhưng nếu các bạn muốn đầu tư mang một mức lợi nhuận 50 đến 100 phần trăm nhiều hơn trong một năm thì khiếu mẫu hình thì thông thường khả năng thất bại khả năng rủi ro là rất là cao bởi vì sử dụng mẫu hình nó thứ nhất là rủi ro sẽ là ở mức thấp nhất bởi vì nếu các bạn mua ở những cái vùng này đơn giản nữa cái vùng siết chặt này nó sẽ cho chúng ta rủi ro thấp nhất hoặc là nếu các bạn mua trong quá trình nó thoát ra gọi là những điểm thuận buồm xuôi gió này thì những vùng cản này này vùng ở phía trên này nó chính là hỗ trợ Ờ, đó là hỗ trợ và thường là cổ phiếu sẽ tăng ngay còn nếu chúng ta mua ở vùng này một là chúng ta mất chi phí cơ hội cổ phiếu không lên thứ hai là cổ phiếu nó đã đạt đỉnh rồi nó tăng rất mạnh rồi nó không thể bị gãy tiếp nên thời gian chúng ta sẽ là không phải đợi đầu tiên chúng ta không phải mất chi phí cơ hội đợi cái thứ hai là chúng ta mua độ an toàn rất cao cái thứ ba là cổ phiếu tăng rất mạnh nên việc sử dụng mẫu hình nó là một trong những cái nền tảng để để giúp chúng ta thành công giúp chúng ta thành công giúp chúng ta có thể hiểu hơn về việc đầu tư theo đà tăng trưởng như thế nào và các bạn biết rằng là trong những cái chiến lược mà các bạn thấy đây mà Dũng chia sẻ thì các bạn thấy rằng là một cổ phiếu đi lên nó cần phải có quá trình tích lũy và trong quá trình tích lũy chúng ta cũng thấy một cái quá trình mẫu hình ạ nó gồm giai đoạn A giai đoạn B giai đoạn C thì thường thì chúng ta không biết chúng ta mua giai đoạn A đợi rất là vài tháng lên mua giai đoạn B cũng đợi đợi vài tháng lên và giai đoạn C có thể có chúng ta thấy là nó rút bỏ trước khi nó bước vào một cái giai đoạn tăng và trong giai đoạn tăng này thì ở cái giai đoạn giữa này này nó sẽ tạo ra rất nhiều mô hình để trước khi nó đến ở đỉnh và trên đỉnh này nó cũng tạo ra những cái giai đoạn A, giai đoạn B, giai đoạn C, giai đoạn D nên toàn bộ những cái biểu đồ này toàn bộ mô hình này nó giống như bạn khi mà các bạn đi khám bệnh nhé nếu các bạn bị khám bệnh bị không may bị một cái bệnh nào đó thì điều đầu tiên các bạn cần phải vào chụp x quang đúng không để xem là x quang nó cho chúng ta biết chúng ta bị tổn thương ở đâu chúng, cái phần thận hay là phần dạ dày chúng ta có vấn đề gì đúng không chúng ta cần phải chụp x quang chúng ta phải cần phải uh, nội soi hay như nào đó thì chúng ta mới biết được là uh, chúng ta đang có vấn đề gì trong cái cái cơ thể chúng ta còn trong cái biểu đồ kỹ thuật này nó cũng giống như là chúng ta chụp x quang đấy ạ uh, khi mà chúng ta chụp thì chúng ta biết rằng là cái cổ phiếu này nó tích lũy đủ chưa khi nào là nó lên bởi vì chúng ta dựa vào gì ạ kháng cự và hỗ trợ để chúng ta biết rằng là dòng tiền lớn nó đã tham gia vào chưa đấy là những cái gì mà bạn có thể thấy rằng là việc ứng dụng mô hình nó là một cái điều cực kỳ quan trọng trong chiến lược đầu tư chứng khoán của, của chúng ta vậy chúng ta ứng dụng nó như thế nào trong đầu tư và những cái mô hình này nó có phù hợp nó giống trong ở Việt Nam không bởi vì rất nhiều bạn có nói là Ờ, khi mà ứng dụng về mẫu hình á, nó không đúng tôi không đúng tôi không có trình độ hoặc là nó có phù hợp với Việt Nam không hay là nó chỉ phù hợp với Mỹ thôi ạ à. thì cái điều đó thì ờ, Dũng có thể chia sẻ là trong rất là nhiều năm qua hơn 10 năm qua thì khi mà Dũng ứng dụng các mô hình này thì phần lớn các cổ phiếu đều là tăng rất mạnh phần lớn các cổ phiếu đều là những cổ phiếu rất thành công vậy bạn thiếu kiến thức một là bạn sử dụng những mô hình nó không đúng bởi vì những mô hình này nó liên quan đến gì ạ à? khối lượng và giá rất là quan trọng nếu bạn thiếu thiếu những cái hình hoặc là các bạn đọc sai mô hình các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ áp dụng sai tại vì rất nhiều người thì trên thị trường họ ứng dụng sai họ ứng dụng sai nên dẫn đến là họ bị sai và họ dẫn đến họ đổ lỗi cho là mô hình nó không đúng <clears throat> đầu tiên chúng ta có thể nói rằng là chúng ta sẽ có rất nhiều các mô hình khác nhau nhưng chúng ta sẽ đặt ra câu hỏi là thị trường chúng ta sẽ có những mô hình nào thế đầu tiên chúng ta có thể là xem xem là từ trước đến nay những cái mô hình đó nó có lặp đi lặp lại trên thị trường Việt Nam hay không chẳng hạn đây chúng ta nhìn thấy một cái mô hình như cổ phiếu GTN GTN thì cổ phiếu này có thể là chúng ta sẽ thấy rằng là khi mà ứng dụng ở đoạn ngắn nhất chúng ta sẽ thấy rằng là đây là một xung tăng các bạn nhìn đó cổ phiếu tăng rất mạnh rồi ở dưới này là một mô hình có thể các bạn sẽ không biết được nhưng Dũng đang nói về mô hình tại thị cầm sau khi nó lên này chúng ta thấy nó rũ đúng không ạ rũ và chúng ta biết rằng phần dưới cái vùng đáy này đáy ở đây có thể là nó thời gian nó ngắn hơn chúng ta thấy là thời gian ở đây rất ngắn nhưng cái quan trọng chúng ta thấy là xu hướng ban đầu nó phải xu hướng không có xu hướng thì đừng có giao dịch nếu chúng ta lại giao dịch theo kiểu xu hướng tách tay cầm ở phần dưới này này Đấy, phần dưới là sử đây này mô hình tách này ở đây vùng tay cầm nó có thể hồi đây thì xu hướng này rất là rất là nguy hiểm tất cả xu hướng này nó đều là không hiệu quả và thực sự là xác suất thành công là thấp và sau khi mà chúng ta thấy là đến cái, nó kéo lên đúng không đây là vùng đáy khối lượng lớn đúng không khối lượng rất lớn đã có rất nhiều nhà đầu tư họ đã mua hay là chúng ta gọi những cái nến doji ở đây những nến ờ, búa ở đây sau khi nến búa thì chúng ta gọi là hấp thụ toàn bộ khối lượng của nhà người ta bán đây và nó lại tiếp hồi khi nó hồi đến đây đúng không ạ nó hồi chúng ta thấy là trong quá trình hồi khối lượng lớn không giá tăng mạnh bởi nó gặp cái vùng cản này nó chưa thể lên được và những nhà đầu tư ở đây họ cũng chốt lời nên cái việc mà nó sẽ tiếp tục rũ bỏ siết chặt đây là quá trình siết chặt khối lượng cạn kiệt và đây chính là cái điểm mua của chúng ta đây là cái điểm mua của chúng ta đây là đơn giản thôi sau khi chúng ta mua thì chúng ta có thể mua thêm ở những vùng này và chúng ta có thể mua thêm ở những vùng nữa bởi vì nếu xác nhận chúng ta mua thêm còn trong trường hợp nó bị thua lỗ thì chúng ta bán bởi vì thực ra những cái vùng điểm này này độ an toàn rất là cao bởi vì thứ nhất là chúng ta thấy là nó đã đi lên và nó đã có cái nền tích lũy khá tốt cái thứ hai khi chúng ta mua thì thường chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu sẽ tăng và chúng ta không phải mất quá nhiều thời gian đợi chờ đây là chiến lược mà chúng ta có thể ứng dụng vào cổ phiếu này cổ phiếu này có phù hợp với quá khứ không chúng ta đã nhìn thấy một cổ phiếu như là VCF, một cổ phiếu tăng trưởng rất là mạnh các bạn biết là trong cổ phiếu tăng trưởng mạnh chúng ta cũng thấy là xu hướng trước đó nó đang cổ phiếu tăng đúng không chúng ta nhìn đây ạ đơn giản xu tăng uh, khối lượng lớn giá tăng mạnh như chúng ta đã học sau đó thì cổ phiếu đã giảm nến doji này Đấy, những cái nến rất là khỏe rất là mạnh đã để rũ bỏ rũ bỏ rất mạnh và trong quá trình hồi phục đúng không trong quá trình hồi phục với những ở đây thì cái mẫu hình là nó là mẫu nhỏ đây quá trình hồi phục thì nó gặp cái cản này cái đỉnh cản này những ai chốt lợi lợi nhuận đây họ bán ra những ở phía trên này họ có lợi nhuận họ cũng chốt lời bởi vì à, họ bị thua lỗ họ cũng chốt ra và trong quá trình nó tích lũy đến lúc mà cạn kiệt không khối lượng thì đây chính là những cái điểm mà chúng ta gọi là thuận buồm xuôi gió đây là những điểm thuận buồm xuôi gió vậy chúng ta mua ở vùng này xong thì một thời gian cổ phiếu có thể tăng rất mạnh thì một số anh chị em thì chúng ta thấy là chúng ta bỏ qua ở cái điểm mua này thì chúng ta vẫn có thể mua thêm ở những vùng này và mua thêm vùng này bởi vì đây chính là những cái điểm mua cho chúng ta những điểm mua thêm khi nó tiếp tục tích lũy và những cái mẫu hình này nó luôn luôn lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác bởi vì khi mà cổ phiếu đã rũ bỏ đã tích lũy được thu gom thu gom đến khi mà không có nhà đầu tư gọi là tổ chức họ bán ra thì việc mà nó kéo lên tạo ra cái nền ở đây nó là chuyện bình thường thôi ạ tức cổ phiếu tiếp tục đi lên bởi vì những cái này là quá trình thu gom của các tổ chức cả các nhà cái và thậm chí là các nhà đầu tư cá nhân họ có kiến thức họ có kinh nghiệm việc chúng ta không biết thì chúng ta thường là chúng ta sẽ mua những cổ phiếu mà khi nó điều chỉnh đây chẳng hạn hết chu kỳ nó cứ điều chỉnh chúng ta thấy là cổ phiếu này trước đó nó tốt chúng ta sẽ mua vào đây là những cái đợt điều chỉnh và có rất nhiều người uh, à, giúp biết rằng trong quá trình mua cổ phiếu này cũng là cách may mắn ở mua những vùng này mua vùng này và từ hai ba tỷ lên đến hai ba mươi tỷ cứ tiếp tục mua ở những này và sau đó bị phá sản ở vùng này bởi vì họ lại tiếp tục mua trung bình giá xuống bởi vì họ cứ nghĩ là mua trung bình giá lên và mua trung bình giá xuống nó giống nhau nhưng đấy là những bài học để các bạn thấy rằng là thiếu cái biểu đồ thiếu những cái đường chỉ dẫn trong mô hình thì bạn sẽ là những nạn nhân nên việc mà chúng ta cần phải nắm rõ được chúng ta phải đặt ra câu hỏi là tại sao tại sao chúng ta phải sử dụng mình tại sao chúng ta cần phải nắm rõ được nó và tại sao chúng ta cần phải có được những công cụ tất cả những mẫu hình để chúng ta đầu tư còn nếu chúng ta không có các công cụ về mẫu hình thì Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ là nạn nhân của 95% nạn nhân của 95% những nhà đầu tư gọi là thất bại ờ, 95% các nhà đầu tư thất bại trên thị trường bởi vì một là họ ứng dụng mẫu hình nó không đúng hai là họ không biết áp dụng và chúng ta sẽ thấy là một cái mẫu hình tiếp theo và các bạn vừa thấy Dũng chia sẻ đó là mẫu hình này đấy chúng ta nhìn ạ đây là nó tích lũy đi ngang các bạn nhìn thấy cái mô hình mà Dũng vừa chia sẻ khi nó vượt trên nó tích lũy và nó lại tiếp tục tích lũy trước khi tiếp tục tiếp tục tăng tiếp và những mẫu hình này nó luôn luôn lặp đi lặp lại rất nhiều lần bởi vì bản tính con người không thay đổi lý ở mo nói là bản tính con người không thay đổi thứ hai là quy luật cung cầu không thay đổi thứ ba nữa là, là gì ạ <clears throat> nó có những cái quy luật nó có những cái gì ạ có những cái um, quy trình hoặc là như nguyên tắc để chúng ta biết được là chúng ta đầu tư như thế nào Vậy ờ, đã có ai đã thành công chưa? Ở ờ, năm 2016 thì rất nhiều các bạn khi mà ứng dụng vào cái cổ phiếu như là cổ phiếu HDC, tức là cổ phiếu đã bị rũ rất mạnh và sau đó trở thành một, một những siêu cổ phiếu. Nếu những bạn nào đã học về Dũng rồi thì các bạn biết may những mô hình này. Tức là sau khi tích lũy và chúng ta gọi là pin thì đây là một quá trình mà cổ phiếu tăng 3%, 300%. Chúng ta có cổ phiếu thế giới di động, đây là cổ phiếu cũng đã tăng rất là mạnh, đúng không? Thế giới di động cũng đã tăng rất mạnh trong những năm vừa qua khi mà chúng ta thấy rằng là nó đã đạt được những cái mẫu hình mà Dũng chia sẻ cho quý vị các bạn những mẫu hình này nó luôn luôn lặp đi lặp lại đây là những đây chúng ta nhìn lại quá trình thu gom thu gom tiếp đến khi mà thu gom đến thời điểm mà nó cạn kiệt khối lượng thì cổ phiếu mới tăng cổ phiếu mới tăng thay vì chúng ta mua ở đây hay là chúng ta chả biết gì mẫu hình là gì cả chúng ta không nắm rõ được mẫu hình là gì cả mà chúng ta chỉ biết là, cứ mua nghe một ai đó mách nước là nó tốt đó hay là bây giờ chúng ta mua ở giai đoạn này thì chúng ta có đáng mua không ạ à? tại vì trong cái quá trình này chúng ta cần phải nắm rõ được là đây chúng ta cũng thấy rằng cổ phiếu giảm rất mạnh dù là đây là có covid hoặc là không có covid nhưng rõ ràng là những chu kỳ này nó đang là chu kỳ giảm đấy là một cái thứ hai đây là có phải là chu kỳ tăng không hay là chu chu kỳ sóng hồi thôi vậy những cái mô hình này nó là mô hình ngắn hạn hay dài hạn và nó có thể đi được bao xa thay vì chúng ta thấy cổ phiếu này nghe một ai đó nói là cổ phiếu này tốt nghe một ai đó nói là cổ phiếu này đáng để đầu tư dài hạn mà chúng ta mua vào thì đó là cái sự thua lỗ mà thực sự là chúng ta không đáng phải bỏ không đáng đáng đáng phải phải phải phải mắc phải và trong thị trường chúng ta thấy rằng ở hôm vừa rồi chúng ta thấy là một cổ phiếu gì ạ cổ phiếu uh, à, SHG chúng ta cũng thấy là đây một xu hướng tăng rất mạnh đúng không ạ đây là một xu hướng tăng đây quá trình rút bỏ đúng không và đây chính là một gì ạ đây là những cái quá trình rút bỏ trước khi cái qua điểm mua bạn có thể biết mẫu hình này mẫu hình gì rồi nó luôn luôn lặp đi lặp lại nhưng cái yếu tố nó là phải xu hướng yếu tố thứ hai các bạn cần phải gì ạ à? cần phải là những quá trình nền tảng tích lũy và quan trọng là những, những điểm đáy này nó phải tạo ra những động lực thu gom lại bởi vì xu hướng không có không có động lực thu gom lại những cái nền tảng này mà nó dao động lớn thì những cái điểm này thất bại rất là cao nên đây là một cái phần để Dũng chia sẻ với quý vị các bạn trong cái việc mà chúng ta có thể ứng dụng được ứng dụng được trong quá trình đầu tư vậy câu hỏi đặt ra là khi mà bạn áp dụng cái chiến lược này thì điều gì điều gì bất lợi cho bạn Có hỏi là điều gì bất lợi cho bạn thực ra bất lợi cho bạn đó là cái gì ạ bạn có 100 tỷ hay 1.000 tỷ để bạn mua cổ phiếu hay không bởi vì những cái bất lợi đây là khi mà bạn có quy mô số vốn quá lớn để bạn thu gom cổ phiếu thì có thể trong những lúc điều chỉnh này bạn không thể nào mua 1.000 2.000 tỷ ở trong một ngày được nhưng nếu thực sự bạn là nhà đầu tư cá nhân thì việc mà mua ở những cái nền tảng tích lũy như này xác nhận như này thì độ an toàn cao hơn so với cái việc mà bạn là nhà đầu tư cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức các nhà đầu tư tổ chức thì thường họ sẽ mua thu gom giống như là quy mô vốn của ông lì mo chắc chắn là khác với quy mô vốn của gì ạ à? à, những nhà đầu tư tổ tổ chức đúng không ạ hoặc là quy mô vốn của Mac Mini chắc chắn là khác uh, quy mô vốn của Goldman Sachs thì bản thân Goldman Sachs thì vì quy mô của ông quá lớn và thứ hai là ông gì ạ sử dụng thâu tóm doanh nghiệp nên cái việc mà ông thu gom ông mua ở trong cái quá trình tích lũy đó là chuyện bình thường còn Mac Mini thì việc mà cái số vốn của ông khoảng độ 100 triệu 100 triệu USD thì cái việc mà mua ở những vùng này với những cổ phiếu này nó nằm trong cái gì ạ tầm kiểm soát của chúng mỗi chúng ta nên nhà đầu tư cá nhân chúng ta thực sự chúng ta có thể sử dụng những mô hình này để mua và đã có rất nhiều người thành công rồi và Dũng nhắc lại một câu nói cuối cùng mà các bạn có thể hiểu rộng đó là Mac Mini khi mà cổ phiếu để đạt được tiêu chí mua của mua của ông đó là ông sử dụng mẫu hình nếu cổ phiếu đó có tốt đến mấy thì ông cũng sẽ không mua nếu mẫu hình không đạt tiêu chuẩn còn trường hợp mẫu hình đạt tiêu chuẩn thì ông vẫn có thể mua Ờ, ông vẫn tiếp tục có thể mua nếu nó đạt tiêu chuẩn của ông đây là một cái câu nói kết để cho các bạn thấy được còn các bạn nào mà thắc mắc hoặc là có những cái phản hồi thì comment bên dưới để chúng ta tranh luận nhau được không ạ chúng ta tranh luận chúng sẽ có những cái gì ạ những cái phản hồi những cái cái livestream có những cái điều mà để dũng chia sẻ và chúng ta biết rằng là trong thị trường thì nó có rất nhiều các cổ phiếu các mô hình nhưng hôm nay Dũng chỉ chia sẻ cho các bạn những cái mẫu hình để các bạn hiểu bản chất thôi ạ nó có trên hai mẫu hình vậy nếu một mô hình này chúng ta học đúng không chúng ta học và các bạn học mẫu hình mà hôm nay chúng chia sẻ hiểu rõ mô hình chúng chia sẻ thì Dũng tin chắc rằng một năm chúng ta vẫn để kiếm được 3 40 phần trăm chỉ cần một mô hình thôi chỉ cần mô hình chúng ta sử dụng nguyên tắc đó là Dũng chia sẻ đó là à, xu hướng à, kháng cự hỗ trợ à, thời điểm à, hình thành tách và điểm thuận buồm như rõ và quản trị do đó là những cái bước mà chúng ta nắm rõ được nếu bạn thấy là video này Dũng chia sẻ mà thực sự là có ích thực sự là tuyệt vời thì hãy comment ở bên dưới để những cái giá trị mà Dũng chia sẻ và thực sự là nếu ai mà đã áp dụng những cái chiến lược của Dũng trong thời gian qua có kết quả thì hãy comment ở bên dưới hãy comment hãy nhận xét bên dưới thực sự đây là một cái uh, rất là tuyệt vời để giúp các nhà đầu tư khác uh, rút ra được những bài học bởi vì trên thị trường thì Dũng biết là có quá nhiều hệ thống có quá nhiều phương pháp khác nhau tuy nhiên thì do chúng ta không biết do chúng ta không được học do chúng ta không có cái trải nghiệm hoặc là do chúng ta phân tích hoặc đánh giá nó bị sai dẫn đến chúng ta bị thua lỗ nên ở đây Dũng mong rằng là chúng ta hãy đánh giá một cách khách quan khách quan khách quan nhất có thể để uh, mỗi video Dũng phát thì bạn sẽ là những người đầu tiên uh, có thể là theo dõi hoặc là ờ, nắm được những kiến thức uh, trong thời gian tới một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn và hãy đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh để video tiếp tục ngày mai Dũng phát thì các bạn sẽ học được những kiến thức tuyệt vời như này nữa. Xin cảm ơn rất nhiều. Nếu bạn cảm thấy video này hữu ích thì hãy cho tôi một share và để lại comment ở phần bên dưới. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn biết đến kênh của tôi thì hãy cho tôi một subscribe và nhớ bấm chuông ở phần bên dưới để lần sau tôi phát bạn sẽ nhận được thông tin sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn.